Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tại Hưng Yên, Tổng công ty Điện lực miền Bắc vừa tổ chức hội nghị quy hoạch, thẩm định và kiểm tra nghiệm thu công trình điện ba tỉnh gồm Hưng Yên, Hải Dương và tỉnh Vĩnh Phúc. Từ năm 2021 đến nay, Hưng Yên đã nghiệm thu các công trình điện như mạch kết nối trạm 500 kV phố nối, nâng cấp trạm 220 kV bãi sậy lên 250 MV ampere trong năm 2024 lắp mạch DZ 500 kV đi Đồng Văn, tỉnh Hà Nam, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương và Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đối với lưới 110 kV, điều chỉnh cấp điện khu công nghiệp Thổ Hoàng, khu công nghiệp số 5, đô thị Lý Thường Kiệt và nâng công suất máy biến áp T1 Kim Đồng và đường dây 4 mạch sau trạm biến áp 500 kV phân đối. Hiện Sở Công Thương hương Yên đang thực hiện thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu dự án đường dây và trạm biến áp 110 kV Kim Động 2, đường dây và trạm biến áp 110 kV dị sử. Trong 10 năm qua, điện thương phẩm trung bình của Hưng Yên tăng trên 13,6% trên năm. Giai đoạn 2021, 2025 và 2026, 2030, công ty điện lực Hưng Yên đã đề nghị Tập đoàn Điện lực và Sở Công Thương điều chỉnh quy hoạch cấp điện cho tỉnh với tổng công suất khoảng 400 MW ampere. Đồng thời, kiến nghị tỉnh đưa vào kế hoạch sử dụng đất, phục vụ triển khai các dự án điện, quan tâm tháo gỡ kịp thời các vướng mắc về giải phóng mặt bằng trong quá trình thực hiện các dự án điện đã được phê duyệt.